đi trên sóng vàm một đêm trăng rằm mái treo cua nhẹ từ sóng phố lòng anh mê say em hát mắt sáng long lanh mà cả dòng sông là hướng lúa ngọt lành ai hát chiều nay trên dòng sông vàng cỏ để tóc em tung bay trong chiều lông gió trôi qua xuân đời thêm hương hoa dù bão phong ba sông càng thêm mặn mà như tình đôi